Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập căn bản với phép thở bụng Vậy trước khi tập chúng ta sẽ cần lưu ý một số điều Thứ nhất về thời gian luyện tập chúng ta có thể tự chọn thời gian nào chúng ta cảm thấy hợp lý nhất Nhưng mà thời gian để tốt nhất thì vào buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối ở ờ, trước khi đi ngủ Và chúng ta nên nhớ rằng tập khi bụng rỗng Tức là sau khi ăn khoảng từ 2 tiếng trở lên 2 đến 4 tiếng không cần đói quá vì đói quá nếu chúng ta mà chưa quen thì chưa chịu được nhưng chúng ta nên tập khi bụng chúng ta rỗng một chút thì cái hiệu quả sẽ cao hơn và khi chúng ta tập mà khi bụng nó nó đầy nó no thì chúng ta thường nó bị tác dụng ngược lại mà cái bị đầu tiên đó là tác động vào dạ dày rồi đấy là những cái lưu ý đầu tiên chúng ta bắt đầu cái phép uh, tập căn bản bằng phép thở bụng nhé Phép thổi bụng này chúng ta sẽ tìm hiểu về lợi ích của nó trước. Thì chúng ta có lưu ý về hai cái lợi ích lớn nhất. Thứ nhất là massage nội tạng của chúng ta. Ờ, phép thổi bụng này giúp chúng ta massage được gan, mật, rồi dạ dày, rồi đường ruột, ờ, tuyến ờ, thận, tuyến tụy, hệ cơ quan sinh dục. Điểm thứ hai nữa là khi chúng ta kết hợp với tập luyện phép thở thì nó sẽ giúp tâm trí của chúng ta được lắng dịu một phần nào đó chưa phải là hoàn toàn nhưng sẽ được một phần nào đó rồi cái lợi ích bây giờ chúng ta bắt đầu đi đi vào thực hành thực hành thì phương pháp này rất đơn giản chúng ta chỉ cần cảm nhận là khi hít vào thì chúng ta phình bụng ra và khi thở ra thì chúng ta xẹp bụng lại rồi tôi sẽ ngồi xoay ngang để mọi người dễ nhìn nhé để tôi làm thử trước để mọi người hình dung rồi, ờ, cái bụng đang bình thường này. Đầu tiên là chúng ta phải thở hết ra đã. Thở hết không khí trong cơ thể ra. Thở hết ra, ép bụng lại. Rồi khi hít vào này, thì từ từ phình bụng ra. Thở ra, từ từ xẹp bụng lại. Hít vào, từ từ phình bụng ra. Thở ra, lại từ từ xẹp bụng lại rồi ờ, động tác chỉ đơn giản là tôi làm nhanh để mọi người dễ hình dung khi chúng ta tập ấy, thì chúng ta thở nhẹ nhàng thôi để hơi thở tự nhiên một chút đừng cố gượng ép là phải thở nhanh nhé nó sẽ tác động nếu mà chúng ta chưa quen với hơi thở khi mà chúng ta thở nhanh nó sẽ tác động và làm huyết áp ờ, huyết áp của chúng ta nó có tự ờ, sự thay đổi đột ngột có thể dạ, gây ra những cái tình trạng là hoa mắt chóng mặt và cái phương pháp thở là đầu tiên là chúng ta phải thở ra à, cái tư thế ngồi thì chúng ta ngồi thoải mái ngồi chân vắt hoa sen hoặc là ngồi chân trên chân dưới hoặc là ngồi chân trong chân ngoài rồi chúng ta chọn cho mình một tư thế ngồi mà chúng ta cảm thấy thoải mái nhất giữ cái lưng thẳng và ngồi thoải mái nhất đừng quá quan trọng về cái chân phải để như thế nào nhé rồi chúng ta bắt đầu tập nhé rồi từ từ thở hết ra đã từ từ xẹp cái bụng lại chúng ta có thể lấy cái tay trái này ép nhẹ vào bụng đẩy hết khí ra khi từ từ thả lỏng tay ra để không khí nó đi vào cơ thể cảm nhận hơi thở của mình cảm nhận cái bụng của chúng ta nó phình dần ra khi thở ra chúng ta từ từ xẹp bụng lại chưa quen thì có thể là dùng cái tay này tác động nhẹ một chút hơi ấn vào phần bụng của mình chúng ta sẽ tập 3 vòng thử trước hít vào thở ra là tính một vòng chúng ta sẽ tập thử 3 vòng trước rồi ờ, chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta tập trung và cảm nhận được tốt hơn sâu hơn bắt đầu nhé từ từ thở hết ra đã từ từ cảm nhận hơi thở của mình từ từ đi vào cơ thể không cần cố gắng ép phải hít vào hay phải thở ra nhé dồn khí bụng phình lên khi thở ra thì chúng ta dùng ý khẽ hóp cái bụng lại rồi cái phương pháp này nếu mà chúng ta ờ, khó có thể cảm nhận thì chúng ta có thể các cảm nhận bằng cái phương pháp là khi chúng ta nằm xuống hai tay chúng ta đặt nhẹ ở bên dưới rốn của mình đặt để cảm nhận nó không cần dùng lực từ từ thở ra trước tiên này rồi ờ, từ từ để không khí đi vào cơ thể hơi tác động một chút lực hít vào và dồn xuống bụng để bụng nó phình lên rồi thở ra thì từ từ nhẹ nhàng hít vào và thở ra chậm rãi thôi đừng cố gượng ép cũng đừng thở dốc thở mạnh nhé khi thở ra chúng ta cảm thấy thở hết rồi thì chúng ta tác động cái tay một chút ấn nhẹ xuống bụng để cho nếu mà nó còn cái khí thì nó đẩy hết ra ngoài rồi từ từ thả nhẹ tay để không khí đi vào cơ thể cảm nhận về phần bụng của mình tốt hơn nhớ là để cảm nhận sâu thì chúng ta nên nhắm mắt trong cái bài tập này nhé nên nhắm mắt rồi chúng ta có thể áp dụng bằng cái à, phương pháp ngồi chúng ta à, đây là cái phép thở căn bản nhất nó không phải là phép thở cao siêu gì cả nhưng mà bắt đầu mọi thứ đều từ phép thở chúng ta thở quen rồi để đến khi mà chúng ta áp dụng vào các động tác các tư thế asana của yoga thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả nó cao hơn ờ, xin cảm ơn và xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở các uh, video sau hãy like À, hãy theo dõi và chia sẻ video nếu để các bạn theo dõi được nhiều video hơn